được gặp anh anh gớt ở ngoài á kiểu em mới trời trời không biết ăn chay mấy bữa mới đủ nữa đẹp trai đẹp đẹp rất là thích hai bạn này rất là lâu rồi rất là mời lem mời lem dễ thương hài hước và trai đẹp đẹp trai đẹp trai đẹp traiสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะ ฉันชื่อฟิบีนะคะฉันเป็นคนเวียดนามค่ะ bị háo hức nôn em nôn từ buổi sáng rồi đón chờ xem bộ phim này sẽ diễn tả được cảm xúc của một fan cuồng nó như thế nào ạ à? rất là đợi xem được cái tour chính chùa nó như thế nào anh nào vi cũng thích là chuẩn uh, con trai thái lan gu của em gu của em dạ yeah. em luôn luôn muốn được ôm ảnh luôn luôn muốn nhưng mà tại vì em sợ anh sẽ bị ngại cho nên chỉ cần cầm tay là được em gặp anh em cảm thấy rất là tức là run giống như gái mới lớn mà gặp người yêu vậy mọi người ngàn mây trên bầu trời cao như trong những giấc mơ anh luôn có em em bước đến và ôm chặt anh nắm tay nhau ta bay theo ánh dương tìm nơi ta bình yên này xong thì ờ, được nhìn thấy Thái Lan và rất là muốn sang Thái Lan một lần nữa ờ. Ờ. Xem thì anh lại nhớ Thái Lan lắm ấy Nên là tới đây chắc chắn tụi mình phải đi Thái Lan May và Bôi có những cái bạn với nhau rất là dễ thương Phối cảnh, màu, âm nhạc cũng rất là dễ thương Dễ thương Dễ thương Dễ thương vô cùng Và nó khiến cho mình cảm thấy rất là tin vào tình yêu rất là thú vị khá là ấn tượng và để lại cho mình rất là nhiều xúc động dưa hấu rất là nhiều please if you have next life what you want to be mọi người ơi ngày 22 tháng 7 này thì mọi người hãy nhớ ra cho các cụm rạp trên toàn quốc ủng hộ phim là mây trên bầu trời của ai đó cloud of someone's sky